cần cho thuê, tòa nhà tọa lạc tại mặt tiền đường Đỗ Văn Dậy ngay trung tâm quận Hóc Môn. Tòa nhà có vị trí đắc địa. Trong vòng bán kính 2 km có chợ truyền thống, công ty điện lực, siêu thị cúc mát, tiện ích xung quanh đầy đủ. Tòa nhà đạt các tiêu chuẩn như kết cấu xây dựng kiên cố, bền vững, một trệt, hai lầu, bê tông cốt thép. Công trình đạt quy chuẩn chất lượng sử dụng trên 50 năm. Giấy tờ hợp lệ, pháp lý đầy đủ hoàn chỉnh 100%. Chủ quyền sổ hồng tư nhân. Diện tích 6.050 m2. Giá cho thuê 19.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương 471 triệu đồng, thích hợp làm showroom ô tô, xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng ô tô hoặc làm xưởng may, trung tâm thương mại, trường học. Quý khách quan tâm xin vui lòng liên hệ 0944604465 gặp Thảo. Thank you.